mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì là đây à, review đến cho bà con cái máy à, vặt lông gà lông vịt à, à, các kích cỡ 50 55 60 à, phù hợp cho từng à, hộ gia đình cũng như là bên cơ sở vặt thuê đây thì là ngay bên cạnh bà con đây là con máy lồng 60 à, đã được bọc rồi này lại nguyên trạng như thế này là chuyển đến cho bà con luôn đây là con máy đã bọc rồi còn đây là những con máy mà chúng tôi trước khi gửi là lắp đặt và kiểm tra trước cho bà con đây thì máy là máy lồng trước mắt bà con đây là cái lồng 55 thì nó phù hợp với những ờ, cơ sở sản xuất ờ, vừa và nhỏ Đấy, lồng 55 thì nó sẽ có công suất làm từ ba con gà hoặc là hai con vịt trong một mẻ Đấy, một mẻ thì bà con ờ, bỏ vào và sử dụng trong vòng à, 5 đến 6 giây hoặc là lên mình lên 10 giây là nhiều 10 giây thì là, là là là quá nhiều rồi quá lâu rồi bà con bỏ vào khoảng độ 5, 5 đến 6 giây thôi thì mình sẽ vớt con gà con vịt ra đấy à, còn những cái phần nào mà nó chưa hết lâu thì mình có thể vặt qua đấy chứ không để lâu không gì con cái da gà da vịt cũng như là cái cái chân gà chân vịt thịt gà nó sẽ bị uh, bị nục mà nó không được ngon đấy bà con chú ý khi sử dụng đây còn máy thì uh, toàn bộ máy bắt lông gà lông vịt thì uh, đoàn toàn bộ được thiết kế từ inox đấy, inox là inox uh, chuẩn đấy giống han rỉ trong quá trình sử dụng do cái nhu cầu làm việc của cái máy vặt lông gà này là à, ở trong cái môi trường mình tiếp xúc với nước cũng như là cây lông gà lông vịt thì nó sẽ mặn nên suy ra là à, cái việc mà ăn mòn cũng như là là à, han rỉ là nó xảy ra thường xuyên nên là suy ra là phải dùng cái à, vật liệu inox chuẩn để cho tránh cái việc mà tuổi thọ máy nó được cao hơn cũng như là vệ sinh máy nó được à, dễ dàng hơn đấy máy thì là bên điện máy cường lên thì là do cung cấp cho công ty thiên thần à, sản xuất đây thiên thần.com.vn đây được khắc chìm ngay trên máy đây thì là thứ nhất là bà con chú ý khi sử dụng là khi à, mua hàng là có cái chữ à, thiện thần.com.vn nó được dập dập chìm ở trên này cũng như là địa chỉ trang web để bà con có thể tham khảo giá qua đây đây còn à, máy thì à, à, được thiết kế đây bên dưới là phần chân chân đế này bên trên là phần để vặt trực tiếp vặt lông gà lông vịt này trên những cái phần thần lồng mà có đường kính hình tròn như thế này có kích thước là 55 cm 55 đường kính 55 cũng như là bên trong có những cái phần núm được sắt xen kẽ nhau như thế này là cực kỳ đều này Đấy, được bố trí cực kỳ thông minh để giúp cái chân gà chân vịt cũng như da gà da vịt nó không bị đập vào cái thần lồng cũng như là được bố trí không quá dày à, nếu như bố trí à, núm cao su quá dày thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà à, da gà da vịt nó bị tẩy đấy do cái việc mà núm cao su nó không có độ đàn hồi đấy nếu như mình sắp dày quá là cái núm cao su này nó không cong được đấy thì dẫn đến cái việc bị tẩy da da gà da vịt còn ngay trên những phần thần lồng như thế này là được viền thêm một cái phần à, khung như thế này khung thép ống ờ, inox như thế này thì nó sẽ giúp cái phần thân lồng nó được cứng vững hơn lại cực kỳ ẩm chắc luôn đây bà con gó vào là nó cực kỳ chắc chắn luôn cũng như là cái phần uh, viền lồng này nó sẽ có thêm một chức năng nữa là, là xả lông tự động đây có một cái đường ống để gắn vào như thế này bà con xả nước trực tiếp vào đây và toàn bộ nước nó chạy xung quanh miệng lồng để nó tưới xuống nó trôi cái phần lông đi Đấy, máy thì cực kỳ chắc chắn luôn bà con ờ, đến nơi có thể kiểm tra cái độ chắc chắn như thế này trên thị trường thì hầu như chỉ có bên thịnh thành sản xuất được những cái máy như có những cái vật liệu nó chắc chắn như thế này thôi đấy còn bên dưới này là núng cao su này đấy, núng cao su được bố trí này cực kỳ đẹp luôn này hàng theo hàng lối theo lối còn ngay bên dưới máy là sát bên dưới là có những cái hàng núng cao su ngắn như thế này sẽ tránh cái trường hợp mà chân gà chân vịt nó bị lọt vào đấy tổng thể bên trên thành lồng nó có bốn hàng nấm một hàng núm ngắn để giải cái chân gà chân vịt nó không tránh nó không bị uh, lọt xuống ờ, bên dưới phần uh, mép mâm nó tránh cái trường hợp uh, gáy chân gà chân vịt đấy còn đây là cái phần uh, núm cao su ở phía trên trực tiếp vặt cái lông gà đấy còn phần uh, núm cao su bên dưới là giải để đỡ cái phần gà lên đấy còn bên dưới cùng đây có ba cái núm ngược này để quét lông này trực tiếp quét cái lông ra phần cái phần cửa xả đây đây nói đến cho bà con cái phần cửa xả luôn phần cửa xả này là có cái bề rộng nó khoảng độ 20 đến 25 cm đấy cũng như là nó có cái bề nhô ra khoảng độ 5 ờ, đến 6 cm thì tránh cái việc mà nước nó bị cuốn bên, xuống bên dưới còn toàn bộ những cái phần này đều được gấp mép hết rồi nhé bà con ờ, nhớ mai có đi qua có bị à, à, xước chân vào đây thì cũng không không vấn đề gì tất cả được gấp mép rồi cực kỳ an toàn đấy có cái bề dốc nó khoảng độ à, à, 60 đến 70 độ nên suy ra cái lông gà lông vịt nó không bị mắc lại đây đâu đây toàn bộ nó được chảy ra hết đấy chân là chân ờ, chân này là chân 30 nhé chân 30 cũng như là bao quanh toàn bộ là bằng inox hết đấy máy thì sử dụng à, motor đây đây, sau đây tôi sẽ lật à, lên cho bà con cùng xem cái phần bên dưới của máy luôn đây, dây điện thì được à, đấu ở phía sau máy này dây điện này đây, ổ điện dây điện này là dây điện to hết để đảm bảo an toàn khi sử dụng đây bên dưới máy sử dụng buli là buli gang này buli thì tất nhiên là phải dùng bằng buli gang rồi thì nó sẽ chắc chắn hơn Và dây cu loa là dây cu loa đôi hai dây cu loa cũng như là phần bi đỡ là hai phần bi lớn này đây được đỡ trên một cái trục này sẽ làm cái điện tâm nó quay nó đều hơn đấy hai cái phần bi này là bi 2 p 2 lên 6 bi là bi lớn cực to để cho bà con sử dụng nó an tâm an an tâm cũng như là dễ dàng hơn còn đây là cái phần motor này motor là được thiết kế thông minh trên một cái phần đường ray để chạy này giúp tăng giảm dây cu loa ngay ngoài máy luôn đây bà con chú ý có một con ốc nó bắt ngang vào cái phần à, khung đế motor nhé con ốc này là để tăng giảm dây cu loa này bà con vặn vào thì nó sẽ tăng dây cu loa mà vặn ra thì nó sẽ giảm dây cu loa đấy Motor của con máy à, lồng 55 này là 1,1 kg, còn riêng cái lồng 60 sẽ được à, ưu ái, ưu ái sử dụng motor 1,5 kg do nó vặt từ 5 con đến 5 à, con gà hoặc là 3 con vịt. Đấy, lồng 60 lồng bên này này. Đấy. Bu ly đôi này. Đấy, inox toàn bộ, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, motor là motor dây đồng, bảo hành 12 tháng. Ở đây thì bà con cũng có thể thấy được cái mâm là mâm hai lớp này. Đấy, ngay bên dưới là một cái lớp một cái mâm thép nó trải dài hết tần toàn bộ cái mặt bề mặt mâm cũng như là được sơn ờ, chống rỉ đấy có thêm một cái đường viền ở phía dưới này đây một cái đường viền này đấy cực kỳ chắc chắn luôn này đây ngay cái phần trục này cũng có những cái phần giá đỡ như thế này, này. Đấy, chỉ có chất lượng như thế này chỉ có bên chỗ thiện thần sản xuất thôi thì bà con cứ yên tâm về chất lượng lật lên đấy mâm là mâm hai lớp cấp mép cực kỳ đẹp luôn rất đẹp còn máy thì ờ, có 8 con ốc xung quanh ờ, xung quanh miệng là ờ, xung quanh lồng như thế này này thì bà con tháo ra thì có thể trực tiếp nhấc cái phần lồng lên Đấy, nhấc cái phần lồng lên để uh, vệ sinh máy cũng như là có thể uh, bảo trì bảo dưỡng thay bi các thứ dễ dàng hơn còn những cái mẫu, máy đời cũ toàn bộ đều hàn chết rồi thì khó khăn trong quá trình sửa chữa và sử dụng thì đây bên uh, thượng thành thì sản xuất thì có những con ốc này có thể tháo ra được và máy thiết kế từng phần tháo rời thay thế dễ dàng đồng 60 này đồng 60 này đấy toàn bộ máy là được uh, kiểm tra cũng như là là là là là, là kiểm tra và cho đi uh, trước khi uh, ra đến cho bà con đây còn đây là những cái máy chưa gắn đúng này đấy bà con chú ý này có những cái phần mà cái phần mà, mà nhét núm cao su nó được gấp viền vào như vô vào như thế này này nó không cắt trực tiếp thì là cái núm cao su nó sẽ có tuổi thọ cao hơn khi nó nhét vào những cái núm những cái lỗ như thế này nó không bị gãy không bị đứt đấy còn đây lồng 50 này đây, lồng 50 nó làm từ một con gà hoặc là à, một con gà hoặc là hai con gà hoặc là một con vịt đấy thì à, đợt này đang có chương trình giảm giá thì à, lồng 60 thì là giá 6 triệu 300 nghìn hỗ trợ cước tận nhà lồng 50 là giá là 6 triệu còn lồng à, 55 là 5 triệu 6 thì à, có có chương trình giảm giá nhẹ so với đợt trước đợt trước thì là lồng 60 là giá 6 triệu rưỡi còn lồng 55 là giá 6 triệu 2 còn lồng 60 à, lồng 50 là giá 5 triệu 7 đợt này có giảm giá cho bà con à, ngay trong mùa dịch này thì là có giảm giá cho bà con thì uh, bà con chú ý uh, trong cái đợt này thì uh, nếu như uh, bà con nào có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt thì có thể liên hệ bên uh, điện máy cường lên để được uh, tư vấn cũng như là báo giá cụ thể uh, cho bà con còn giá thì uh, inbox tên video đây đợt này đang có giảm giá thì bà con uh, có thể tranh thủ để mua một cái cho mình để về sử dụng Đấy, cho bà con có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt có thể liên hệ bên điện máy cường lên địa chỉ số 1 đô T 3 khu đầu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì được báo giá và tư vấn cụ thể xin thành cảm ơn